nhân danh cha và con và thánh thần chúa ở cùng anh chị em trong kính quý cha kính thưa quý sơ cũng như quý cụ anh chị em đặc biệt với gia đình tang quyến cụ cố Anna Nguyễn Thị Siêng hưởng thọ 97 tuổi. Như vậy, cụ đã chấm dứt cho cuộc đời sống ở trần gian làm con cái Chúa được 97 năm. Đấy, cũng như Kinh Thánh có câu rằng tuổi già là tuổi đẹp lòng Chúa. Chắc chắn rằng những ngày cuối đời của cụ cố dây khi sống ở trần gian, gia đình với một bối cảnh rất là éo le, cụ Bến là những người đã ra đi Chúa đã gọi về. Còn những người con cũng đã có người con mất và những người con còn lại. Những người con còn lại thì là những người con đang cũng nằm trên giường bệnh. Đấy, nhìn vào cái bối cảnh thật là vô cùng thương tiếc và cũng cảm chia sẻ với cái cái đau thương của gia đình. Hôm nay chính vì thế anh em đi mục chúng tôi là những người gần gũi là những người à, gắn bó với những người anh em của con cái cụ và cũng như những người chị em của cũng như là người con cái của cụ rồi anh em chị em linh tông cũng được có mặt hầu như có mặt hết để dâng lễ cầu nguyện cho cụ cụ hôm nay vì thế mấy lời chia sẻ với gia đình xin Chúa để an ủi cho những còn những người con người cháu họ hàng nội ngoại và dân làng xứ Liễu Duyên chúng ta nhìn vào cái bối cảnh đó chúng ta hãy tăng thêm lòng lời cầu nguyện xin Chúa hãy đón cụ về gỡ nhân linh Chúa để với cụ ông cũng như người con của mình đã sống và đã phục vụ và có những người con đã hiến tân mà cũng còn lại đang sống đây xin chúa yên ủi mọi người chúng ta xin nhớ yên ủi đặc biệt với gia đình để lời cầu nguyện chúng ta trong thế hôm nay xin chúa đón nhận và đón con cái chúa về hưởng nhàn thánh chúa trên nước trời anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành màu nhiệm thánh tôi thú nhận cùng thiên chúa toàn năng lời nói việc làm và những điều thiếu sót lỗi tại tôi lỗi tại tôi lỗi tại tôi mọi đằng vì vậy tôi xin được bảo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 Chúng con cầu xin nhà Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sống và hiển trị, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai Khi ấy Ông Judah Maccabe thủ lãnh Israel quyên góp được khoảng hai ngàn quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng hy lễ tạ tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực tế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng nếu ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, thì đây quả là một ý nghĩa đạo đức và thánh thiện. Đó là lý do khiến ông xin dâng hy lễ đền tội cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Đó là lời Chúa. đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh gì người đã dẫn tôi về về bên ngàn suối mát tôi ăn uống thỏa thuê thêm sức cho hồn tôi lèo đường chính tôi theo cây gầy chúa dân đường rùa vượt suối qua đồi hoặc qua ngàn tâm tôi tôi đâu có sợ chi vì chúa ở đoàn cốt cho tôi cây gầy chúa dân thù người đã xứng trên đầu dầu thơm người lai láng tôi vui sướng thành thơi vì chúa thương hồn tôi tròn cuộc sống dương gian ân sùng chúa tuôn tràn người là chúa nhân từ hàng thương người công chính tôi vui sướng thành thơi em ai thay nhà người Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Pinipe. Thưa anh em, quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta lòng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta lên giống thân xác vinh hiển của người. Đó là lời Chúa. anh chị em Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng sao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở nếu không thầy đã nói với anh em rồi Vì thầy đi dọn chỗ cho anh em Nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em Thì thầy lại đến và đem anh em về với thầy Để thầy ở đâu anh em cũng ở đó Và thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi Ông Tô-ma nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường. Đức Giêsu đáp: Chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua thầy. Đó là lời Chúa. Trong kính cha cố an tôn chủ tế thánh lễ an táng Thưa quý cha quản hạt Quý cha trong và ngoài giáo phận Quý cụ ông bà anh chị em Và quý vị không cùng tôn giáo Nhưng ngày hôm nay vì tình điên đới họ hàng gia đình bằng hữu Quý vị cũng đến đây cùng với người công giáo Hiệp thông chia sẻ chia tay với một người quá cố đó là cử chỉ nghĩa tử là nghĩa tận và cùng với người công giáo có đạo để cầu nguyện cho linh hồn cụ cố an tôn hưởng niềm vui trên nước trời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chỉ còn khoảng hơn 20 ngày nữa là chúng ta đón một cái Tết cổ truyền dân tộc. Sau những năm dịch bệnh Covid-19 kéo dài nhiều người đã không trở về ăn Tết với gia đình và người thân của mình. Năm nay tình trạng dịch bệnh ổn hơn. Vì thế có rất nhiều người đã có kế hoạch sẽ trở về quê hương ăn Tết để đoàn tụ gia đình. Nhiều người đã chuẩn bị mua vé máy bay, mua vé xe lửa hoặc là vé xe, mua bán sắm sửa vân vân để có cuộc trở về quê đón cái Tết sum vầy bên nhau. Tết năm Quý Mão này có những bất ngờ nơi gia đình cụ cố Anna. Ai cũng nghĩ rằng Tết sum vầy này nơi gia đình của cụ cố Anna cũng vui lắm. Mọi người quy tụ bên người mẹ, người bà, người cụ, người thân của mình để chúc Tết để động viên cầu chúc cho cụ cố Anna sống ngoài bách niên. Những món quà được dâng cho mẹ, cho bà, cho cụ thật đầy ý nghĩa của tình hiếu thảo. Thế nhưng những dự định đó đã đảo lộn không phải sự giãn cách xã hội hay cách ly như trong thời kỳ Covid-19, nhưng là sự cách ly của kẻ ở người đi sự cách ly chia tay tạm thời của người còn sống với người đã qua đời sự đảo lộn đó dưới cái nhìn của những người đời thì là mất mát là đau khổ là chia ly nhưng lời Thánh Vịnh 126 được vang lên thật là một lời an ủi cho chúng ta. Khi Chúa Thương gọi con về, hồn con hân hoan như trong một giấc mơ, Miệng con nước vui tiếng cười Lưỡi con vang lời ca hát Ngàn dân tung hô Tôi thật vinh phúc Và thường thường trong các đám tang Người ta hay tròn cái bài đọc trích sách khôn ngoan Thì bài trích sách khôn ngoan tác giả viết thế này Đối với mắt những người không hiểu Thì các ngài đã chết Và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh Và rơi vào cảnh diệt vong nhưng thật ra sự ra đi của các ngài đang hưởng bình an và tràn đầy hy vọng được bất tử. Tin mừng của Thánh Gioan chúng ta vừa nghe còn được mặc khải cho chúng ta cách rõ ràng, dễ hiểu, đơn giản về lời hứa của Đức Giêsu. Lòng các con đừng sao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi Thầy đi để dọn chỗ cho các con Và khi thầy đi Thầy đã ra đi dọn chỗ cho các con rồi Thầy sẽ trở lại đem các con đi với thầy Để thầy ở đâu thì các con cũng ở đó Cho nên sự ra đi của cụ cố Anna hôm nay Là một sự đi xa nay trở về với Thiên Chúa là cha Trong gia đình ba ngôi Thiên Chúa Không chỉ là mùa xuân quý mão nhưng là mùa xuân vĩnh cửu bất diệt trên trời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cụ cố Anna đã chuẩn bị đón cái Tết này đã khá lâu. 97 năm ở hiện diện ở trần thế này, 96 cái Tết sum vầy với con cái cháu chắt và mọi người dân làng giáo xứ Điễu Dinh. Nhưng cụ cố Anna cảm thấy mùa xuân trên trần gian này mau qua Đời chỉ là một quán trọ ven đường Sống cõi tạm kiếp vô thường là thế Sân si mãi cũng chỉ là dâu bể Đã chết rồi đâu thể gánh mang đi Cụ cố Anna đã ý thức thân phận làm người Làm con chúa Cụ đã chuẩn bị cho mình một cuộc hành trình Trong cuộc trở về hôm nay Mà cụ đã thuộc làm lòng như trong thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Philippe quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Cụ cố Anna đã mua tấm vé VIP về nhà cha trên trời. Để trở về quê ăn Tết, người ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ nhưng không thể không mua tấm vé đi đường. 97 năm ở Trần Gian, mỗi ngày cụ cố như đã dành dụm những đồng tiền không phải đô la hoặc là đồng tiền nào khác nhưng là những đồng tiền ân nghĩa để mua tấm vé vào nước trời mà ngày hôm nay cụ cố đã dùng tấm vé vip để vào tấm vé ấy không có khứ hồi mà có một chiều về nhà cha xin vĩnh biệt mọi người tôi ra đi lần cuối hẹn nhau trong nước trời Cụ cố Anna đã sắm sửa cái Tết trên trời. Tết đến ngoài mua sắm thì người miền Bắc phải mua cây đào, người miền Nam thì chơi hoa mai. Cụ cố Anna đã ý thức rằng hoa đào hay hoa mai ở trần gian cũng chỉ là như bông hoa sớm nở tối tàn. Nhưng cụ cố Anna đã trồng cho mình cây đức tin, đức cậy và đức mến sẽ nở hoa bền vững Cây nhân đức đó đã đã ươm mầm và hôm nay cây đức tin ấy đã trổ sinh hoa trái nơi hai người con là tu sĩ tại giáo phận Hải Phòng cũng như thuộc tu hội. Và cái hoa trái đó thật là ngọt qua những công việc mà tất cả các sơ các thầy đã tận hiến đã phục vụ giáo hội với những công việc bác ái hy sinh và dâng hiến cũng như những người con trong gia đình sống đời sống hôn nhân cháu chắt tham gia nơi công việc của giáo xứ cũng như công việc của xã hội cụ cố anna không ăn tết ở trần gian nữa nhưng sẽ ăn tết trong ngôi nhà ba ngôi thiên chúa có các thánh và thiên thần bữa tiệc là ngày tết không chỉ là rượu thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ nhưng bữa tiệc thiên quốc mà Chúa đã chuẩn bị cho cụ như trong bài đáp ca Thánh Vịnh. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa sức đượm dầu thơm, ni rượu con đầy tràn chan chứa. Cụ Anna của chúng ta thật hạnh phúc trong nhà cha trên trời đâu còn phải một nắng hai sương vất vả của cuộc đời ba chìm bảy nổi chín cái linh đinh đâu còn phải ăn bữa sáng lo bữa tối đâu còn phải lo dịch bệnh covid 19 nhưng cụ đã hưởng một niềm vui nơi mùa xuân trên thiên quốc kính thưa cộng đoàn phụng vụ 97 mùa xuân ở trần gian cụ cố đã gắng hết sức mình để chu toàn những công việc của một người mẹ, một người vợ, một người bà, một người Kitô hữu trong những trọng trách của gia đình, của cộng đoàn giáo xứ nhưng là con người nhân vô thập toàn vẫn còn thiếu sót có thể chưa chu toàn những bổn phận của đời sống đức tin của đời sống gia đình của một công dân một Kitô hữu nhưng chúng ta tin vào lòng thương xót của Chúa thanh tẩy, tha thứ, sự yếu đuối lầm lỡ của cụ cố Anna mà đưa cụ về hưởng niềm vui trên trời. Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, đứng trước sự ra đi bất ngờ của cụ cố Anna và mỗi người đều mong cho cụ sống thêm một tuổi nữa, ăn thêm một cái Tết ở trần gian nữa. Nhưng sự ra đi bất ngờ của cụ cố Anna là một bài học cho mỗi người chúng ta khi Tết đến xuân về. Chúng ta đã mua vé về quê thật của chúng ta chưa? Nếu chưa, hãy bắt đầu từ ngày hôm nay. Đón Tết cũng là dịp dọn nhà cửa trang trí. Chúng ta đã dọn tâm hồn mỗi ngày để đón Chúa đến trong cuộc đời chúng ta chưa? Chúng ta đã chuẩn bị cành đào, cành mai để đón Tết, nhưng chúng ta đã thực sự trồng cây đức tin, đức cậy và đức ái trong các nhân đức chưa? Chúng ta đã chuẩn bị những bao phong bao lì xì để mừng tuổi cho mọi người. Chúng ta đã chuẩn bị những tấm lòng chia sẻ quảng đại và bác ái với anh chị em nghèo khó đang sống xung quanh chúng ta chưa? Và nếu mỗi người chúng ta chuẩn bị như thế, chúng ta có một mùa xuân quý mão ở trần gian này tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhưng chúng ta cũng có một mùa xuân vĩnh cửu ở trên trời mà hôm nay cụ cố Anna đã về trước và đã nếm hưởng niềm vui đó trước. Xin Chúa cũng an ủi cho gia đình tang quyến của cụ cố Anna như đầu lễ, cha cố An đã nói lời cảm thông và chia sẻ đặc biệt với gia đình. Tuy rằng có hai người con đi tu, nhưng thầy Doan Hân thì cũng đang ở xa không về chịu tang được. Còn Chị Doan thì ốm đau suốt ngày Chúng ta xin Chúa an ủi cho gia đình để mọi người luôn luôn biết tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, sự quan phòng của Chúa và luôn biết đặt niềm cậy trông hy vọng nơi Chúa bởi vì Chúa là Chúa của mùa xuân, là của nguồn hy vọng. Lạy các thánh của Chúa, xin hãy đến cứu giúp. Lạy các thiên thần của Chúa, xin hãy đến gặp linh hồn cụ cố Anna Xin hãy đón tiếp cụ cố và dâng linh hồn cụ cố Anna lên trước tôn nhan đấng tối cao. Amen. Xin mọi người đứng. Anh chị em thân mến, hiệp thông với người thân của chúng ta là linh hồn của cố Anna giờ đây đang đối diện với Chúa. Đứng công thẳng nhưng đầy tình yêu thương, chúng ta hãy dâng lên Chúa những tâm tình chân thành tha thiết. Chúa đã Chúa là cha chí thánh Giờ đây Chúa đã nhìn rõ mọi tội phúc của linh hồn của cố Anna để xét xử, thưởng và phạt. Chúng cần cậy vì tình yêu thương và tha thứ của ngôi hai Thiên Chúa cho chúng con. Xin rộng ban khoan hồng cho con cái Chúa là của Anna được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa đói thương Trong ngày an táng của con cái Chúa là của cố Anna Chúng con dâng lên Chúa hy lễ đền tội này. Nếu con cái Chúa đây còn vết nhơ tội lỗi nào, hay tính hư nhân loại còn in vết, thì xin Chúa lấy lòng từ ái tẩy xóa tha thứ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nương náu ở trần gian này bị hủy tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng. trời đất đầy vi quang chúa quan nó chúa trên các trời, chúng tùng đang ở đến nhân lạy chúa chúa thật là đứng thánh là nguồn mọi sự thánh thiện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 cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà uống vì này là chén máu thầy máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người đừng tha tội các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy đây là mầu nhiệm đức tin chúng con loan truyền chúa chịu trên mà tiên sông chúa sống lại vì vậy lạy chúa khi kinh nhờ con chúa chịu chết và sống lại chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để ta ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.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 Cha cha sáng, cũng nhớ trên trời. cho chúng con hôm nay hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha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 và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hàng sống và hiển trì muôn đời. Bình an của Chúa hàng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đi xin Thiên Chúa để đứng xóa tội trần gian Phúc cho ai được mời đến giờ tiệc trên Thiên Chúa Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con Nhưng xin Chúa phán một lời Thì linh hồn con sẽ lành mạnh chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy thiên chúa toàn năng chúng con này xin chúa cho con cái chúa là của cụ anna hôm nay đã lìa cõi thế khi đã được thanh tẩy nhờ hy lễ này và được giải thoát khỏi tội lỗi sẽ được hưởng niềm hoa lạc phục sinh muôn đời chúng con cầu xin nhờ đức kitô chúa chúng con em thân mến, người chị em chúng ta đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô, trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời. Chúng ta hãy phó thác cụ cố này cho lòng thương xót đầy lân ái của Chúa là Cha chúng ta và hãy liên kết với cụ bằng lời cầu nguyện để cụ nhờ bí tích rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than van khóc lóc một ngày kia có thể được cùng với cụ ra đón gặp Chúa Kitô khi chính người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn cụ cố An La chúng con trong tay Cha. Với niềm hy vọng chắc chắn cụ sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào cha đã ban cho tôi tớ cha khi cụ còn sống trong cuộc đời chóng qua này khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy Lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa. Và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau. Cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô và như vậy chúng con sẽ được cùng với Cụ sống mãi bên Chúa Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa xin cho linh hồn an Anna được nghỉ yên muôn đời. Lạy Chúa, con ở dưới vực cầu lên Chúa. Hỡi nhân lành hãy thương vô cùng hết mọi tội lỗi để làm nhân người thấy thời lạy chúa xin ban cho linh hồn an năn đường sáng soi vô cùng lạy ơn đức chúa giờ chỉ một lòng thương xót tha thứ liên mãi mình kêu xin chúa cho linh hồn phải tay ma quỷ đừng quên linh hồn ấy đời đời một kiến thanh thiên thần hiện lấy đưa để cho linh hồn khi sống đã tìm cậy chúa xuống lửa hỏa ngục được lên thiên Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bơi rời mà xuống thế gian ba mươi cùng chịu nhân sự thương cho các linh hồn thiên hạ được rỗi ngày chung cùng rất nhân lành vô cùng và phần vật cho linh còn giam nơi nửa đền tội thì xin mở cửa tù lạc ấy cho ra mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. con trong cậy rất thánh đức mẹ chúa trời xin chớ chê chớ bo lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thôn đức nữ đồng trinh hiền bình sang lang lạy trái tim rất thanh đức chúa giêsu lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thanh đức bà maria để ông Thánh Giuse là bàn thanh sạch Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh các thanh tứ đạo Việt Nam à, sau đây con à, xin mời một vị đại diện cho gia đình Tăng Quyết lên nói lời cảm ơn. đội ơn Chúa, cảm ơn cảm ơn trọng kính quý cha tổng tế, quý thầy quá tế, quý sư, quý nam nữ tu sĩ, quý ban hành giáo, quý hội đoàn, đạo đức cùng quý anh chị bà ông chị em trong toàn giáo xứ mẹ chúng con hôm nay đã Chúa gọi về trong niềm vui vào Chúa Kitô phục sinh. Sự chết không phải là kết thúc tất cả mà là cửa ngõ tiến vào sự sống muôn đời. Nhưng về phận phản khoa phận của anh em chúng con làm mỏng giòn hèn vẫn mong một mối tình thương niêng về vô hình trong mỗi con người sự sống ra đi của chúng mẹ chúng con một thử thách lớn lao là một nỗi buồn vô hạn cho gia đình anh em chúng con hôm nay được sự quan tâm của đức giám mục giáo phận quan tâm của chúng con quý cha, quý thầy, quý nam nữ tu sĩ, quý cụ ông bà cùng toàn thể cộng đoàn đã cùng hiệp thông thánh lễ cầu nguyện cho mẹ chúng con thật long trọng và sốt sáng. Con xin phép được thay mặt cho anh chị em chúng con xin đội ơn Thiên Chúa, cảm ơn quý cha đồng tế, quý cảm ơn cha xứ cảm ơn quý cha đặc đặc trách dòng tận hiến quý cha quản hạt quý cha chính quý cha xứ cựu đặc biệt cảm ơn cha quý cha thuộc giáo phận thái bình mặc dù đường xá xa xôi nay cũng trở về dâng cùng hiệp thông thánh lễ cầu nguyện cho mẹ chúng con chúng con xin được cảm ơn quý nam nữ tu sĩ thầy dọc ngoài giáo phận cảm ơn ban thành chánh trương ban thành giáo quý hội đồng đạo đức quý cụ ông bà toàn thể cộng đồng đã hiệp đã hiệp đã hiệp ý cầu nguyện cho mẹ chúng con trong Thánh lễ hôm nay nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành xuống cho quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cụ ông bà cùng cộng đoàn trong lúc tăng gia bối rối. Gia đình anh em chúng con có nhiều thiếu sót. Kính xin quý cha, quý chức, quý cụ, ông bà rộng rộng lượng thứ Cuối cùng, gia đình anh em chúng con xin cúi đầu cảm tạ. Xin mời thánh giá nét cao ờ, ban ờ, chuyển cứu.